vì chúa bà ông dân quân tam vì chúa bà anh linh chắc rằng đi về qua

thêm sự khói nhang nguyện cầu quốc thái dân an thuần hòa cảnh thành ba long Châu hồ phục xuôi dài oán dài khúc minh chân trường sinh ngắt hoa vui về nước chảy non ba sầu ngăn thiên nhang hoàng gió muôn năm nguyện đường chỉ phật sáng nâng ý khó nhọc nghi tìm nơi biến hóa lại khen ai tạc đã

都分。

gia thời bất cổ có nước vàng thác nghi bạc như in súng truyền cứ đi phóng nguyệt vô biên nô lồ cành đuổi nhau bồng lại cúc trúc lý thanh tam mọi về nở hoa cánh lên thay điểm ba xa ý hà sân văn ni tiên chúa nguyệt hồ đương thời các nhật ta về kinh đô chúa giang đà ta hồi mưa cao mãi quê nhà lâm thao cao mãi quê nhà để tam tin chúa ngự tòa sơn trang